để dàn máy nhôm sinh pha cao cấp 08 ờ, mét kỹ thuật viên chúng tôi sẽ test máy thứ cay cho anh xin quê riêng quê đốt nước cốc nướng để hấp phê em đơn cánh yeah. cho anh xin xin thêm bi nữa tinh dầu chống giảm cứng giá tinh nhôm này có giá bên sau bên sau thì tinh nhôm nó không rơi ngày có thể chở anh về không có thể chở anh về ờ, không có thể chờ anh về thể chờ anh về không có thể chờ anh về không xin em đây anh xin em anh van em nốt lần này anh xin em hãy đưa anh về em ơi anh em quên hết đường về em có thể chờ anh về không có thể chờ anh